nay đêm nay là giây đêm mai ai còn ai vẫn vương Gọi em là Hồng Kông năm 1997 Vì khi đó em thuộc về nữa Buồn vì yêu không